bác sĩ tiết lộ, 8 loại đồ uống rất tốt cho sức khỏe, uống một ngậm, giúp ngủ ngon tới sáng, thải độc cơ thể. Xin mời các cô bác theo dõi video sau đây. Ngủ là một nhu cầu sống còn đối với mỗi người. Thế nhưng theo thống kê, hiện nay tỷ lệ người mất ngủ ngày càng gia tăng và đang có xu hướng trẻ hóa. Và theo cảnh báo của các chuyên gia, nếu ngủ càng ít thì vòng đời càng ngắn lại và làm gia tăng nhiều căn bệnh nguy hiểm như trầm cảm, tiểu đường, huyết áp, tim mạch, và thậm chí tử vong. Thực tế, không ít người đã lạm dụng các loại thuốc Tây dẫn đến nhận thuốc bệnh không khỏi mà còn khiến bệnh ngày càng trầm trọng hơn. Trong tứ khoái của con người thì ngủ là cái khoái lạc chỉ xếp sau nhất khoái là ăn. Một giấc ngủ ngon đóng vai trò vô cùng quan trọng đối với sức khỏe con người. Bởi vì giấc ngủ sẽ làm tiêu hao sự mệt mỏi, khôi phục sức lực đã mất, giữ cho thần kinh được cân bằng, bảo vệ đại não vì thế làm cho tinh thần ôn hòa, cởi mở, có tác dụng khôi phục và tăng cường trí nhớ, nâng cao hiệu suất trong công việc. Và sau đây là 8 loại đồ uống cực kỳ tốt cho sức khỏe, giúp chữa bệnh mất ngủ một cách thần kỳ mà ai cũng nên biết. Thứ nhất, nước chanh ấm. Chanh là một loại siêu thực phẩm giúp tăng cường chức năng gan, làm sạch các chất có hại trong máu và chăm sóc hệ thống bạch huyết của chúng ta – một cốc chanh ấm vào buổi tối trước khi đi ngủ sẽ giúp thải độc cơ thể, cải thiện hệ tiêu hóa và ngăn ngừa tình trạng đầy bụng hoặc không thoải mái, giúp cơ thể dễ chịu và ngủ ngon hơn. Nếu lo lắng axit trong chanh ảnh hưởng tới dạ dày thì cô bác có thể dùng nước chanh mật ong. Cách này cũng có tác dụng chữa bệnh mất ngủ. Bởi cả chanh và mật ong đều là những loại thần dược mà thiên nhiên đã ban tặng cho con người. Cách pha nước chanh mật ong như sau. Chuẩn bị hai thìa cà phê mật ong nguyên chất, một quả chanh tươi, 300ml nước ấm. Thực hiện, cho vào hai thìa cà phê mật ong nguyên chất vào cốc và vắt chanh tùy theo khả năng ăn được chua vào. Sau đó, đổ thêm một chút nước ấm, không nên sử dụng nước sôi vì sẽ làm mất tác dụng của mật ong, rồi quay đều mật ong và chanh đến khi tan thì uống. Cách này sẽ giúp cô bác có một giấc ngủ ngon và những giấc mơ ngọt ngào đấy ạ. À. Thứ hai, sữa ấm. Sữa có chứa tryptophan tự nhiên giúp làm tăng serotonin, một chất dẫn truyền thần kinh được biết đến với hạnh phúc và hạnh phúc. Thêm vào đó, serotonin còn giúp điều hòa giấc ngủ một cách hữu hiệu. Trong sữa còn chứa melatonin, chất này sẽ có tác dụng thúc đẩy giấc ngủ và giúp chống lại các rối loạn giấc ngủ khác nhau, bao gồm rối loạn giấc ngủ, làm việc theo ca và mất ngủ. Với những người muốn giảm cân thì nên chọn loại sữa không đường hoặc ít đường, đun nóng và uống trước khi ngủ. Thứ ba, trà gừng. Trong gừng có chứa chất cineole giúp giảm stress, trị bệnh nhức nửa đầu, giúp tinh thần con người sảng khoái và ngủ ngon giấc. Trà gừng đã được áp dụng để chữa mất ngủ trong dân gian từ xa xưa. Đặc biệt vào mùa đông sử dụng trà gừng vừa giúp đẩy khí lạnh bên trong cơ thể ra ngoài, tiêu mỡ, giảm cân, thúc đẩy quá trình trao đổi chất giúp ngủ ngon và sâu giấc hơn. Cách làm, gừng tươi rửa sạch, gọt vỏ, thái thành từng lát, chanh vắt lấy nước cốt, bỏ hạt, đun sôi nước, thả cái lát gừng vào bằng lửa nhỏ, đun thêm khoảng 5 phút thì tắt bếp. Rót nước vào cốc đợi nguội bớt, cho thêm nước cốt chanh và mật ong khuấy đều, uống hai lần mỗi ngày. Bệnh mất ngủ của cô bác sẽ được cải thiện trông thấy. Thứ tư, mật ong. Theo nhiều nghiên cứu cho biết, Bên trong mật ong thiên nhiên có các thành phần có lợi cho cơ thể, nhất là những đối tượng thường xuyên bị mất ngủ. Người bị mất ngủ có thể uống một thìa mật ong trước khi đi ngủ để cung cấp glycogen cho não, giúp ổn định đường huyết và giảm bớt căng thẳng. Từ đó giúp cô bác buồn ngủ và ngủ ngon hơn. Thứ năm, trà tâm sen. Tâm sen là vị thuốc nổi tiếng thường được áp dụng trong các bài thuốc y học cổ truyền để trị mất ngủ kéo dài, ngủ không sâu giấc Ngoài ra, tâm sen còn được biết đến với tác dụng điều hòa huyết áp, phòng chống rối loạn nhịp tim, cải thiện tình trạng thiếu máu cơ tim. Trà tâm sen khá là đắng nên ban đầu có thể hơi khó sử dụng, nhưng sau vài lần cô bác sẽ thấy quen hơn với vị đắng và ngủ ngon hơn. Để giảm vị đắng của trà tâm sen, nhiều người đã sử dụng thêm mứt sen để ăn kèm khi uống trà. Cách làm, tâm sen rửa sạch, phơi khô, khi dùng lấy một nắm nhỏ cho vào ấm, đổ nước sôi vào 5 phút cho trạng ngấm rồi uống. Ngày uống 2 lần, kiên trì sử dụng sau một tuần sẽ thấy hiệu quả chữa mất ngủ. Thứ sáu, uống nước đậu đen rang. Nước đậu đen rang có vị ngọt, mùi thơm dễ chịu, có tác dụng cải thiện phóc dáng, giảm căng thẳng, mệt mỏi và hỗ trợ tăng cường chất lượng giấc ngủ. Các axit amin, khoáng chất và vitamin trong thảo dược này giúp phục hồi các tế bào thần kinh bị tổn thương, từ đó làm giảm tình trạng chóng mặt, đau nửa đầu và căng thẳng, Bên cạnh đó, nước đậu đen rang còn chứa nhiều chất chống oxy hóa, tốt cho sức khỏe, hỗ trợ giảm chứng thiếu máu do thiếu sắt, cải thiện trí nhớ và giảm nguy cơ thoái hóa thần kinh. Cách nấu nước đậu đen rang vô cùng đơn giản như sau. Rang khoảng 50g đậu đen rồi đun sôi với 700ml nước và chia thành hai lần uống sáng tối. Lưu ý nên dùng đều đặn trong 2 đến 3 tuần để cải thiện sức khỏe và giảm chứng mất ngủ. đau nửa đầu một cách hiệu quả. Thứ bảy, trà hoa cúc. Đứng đầu trong danh sách các loại trà giúp cải thiện giấc ngủ, chữa bệnh mất ngủ, đó là trà hoa cúc. Trà hoa cúc có tác dụng trị mất ngủ, giảm căng thẳng, chống phim, giảm đau, giải nhiệt, thanh lọc cơ thể. Bởi trong đông y, hoa cúc có tác dụng làm dịu thần kinh, giải độc gan và giúp cơ thể thư giãn, từ đó đi vào giấc ngủ dễ dàng hơn. Đây cũng là loại trà có tác dụng thanh nhiệt rất tốt, cô bác có thể dùng vào buổi sáng hay buổi tối đều được. Cách làm Hoa cúc rửa sạch, ngâm nước muối loãng khoảng 10 phút thì vớt ra để ráo, phơi khô hoặc là sấy khô rồi cất vào lọ. Khi dùng lấy một nắm nhỏ hoa cúc vào ấm, đổ nước nóng rồi chờ khoảng 5 phút rồi uống. Có thể cho thêm chút đường hoặc mật ong vào trà tùy từng khẩu vị của từng người. Trà sẽ ngon hơn. Ngày nên uống hai lần để giúp cô bác ngủ ngon giấc. Thứ 8. Sữa hạnh nhân Hạnh nhân là loại hạt có chứa nhiều chất xơ, vitamin và khoáng chất tốt cho sức khỏe. Và sữa hạnh nhân được làm từ hạnh nhân nguyên chất, nó cũng có thể thúc đẩy giấc ngủ ngon. Vì sữa hạnh nhân có nhiều hormone và khoáng chất thúc đẩy giấc ngủ, bao gồm tryptophan, melatonin và magie. Với một cốc mỗi tối trước khi đi ngủ, nó sẽ góp phần điều trị chứng mất ngủ, đặc biệt là ở người lớn tuổi. Vừa rồi các cô bác vừa xem xong, bác sĩ tiết lộ 8 loại đồ uống rất tốt cho sức khỏe, uống một ngậm, giúp ngủ ngon tới sáng, thải độc cơ thể. Xin cảm ơn quý vị, cô bác đã quan tâm và theo dõi video. Quý vị và cô bác cũng đừng quên bấm vào nút đăng ký và sau đó bấm vào nút chuông để không bỏ lỡ những video mới và hay nhất từ ban biên tập chương trình. Và bây giờ xin kính chào và hẹn gặp lại.